nam mô đại hiến đưa tăng vương bồ tát nam mô đưa tăng vương bồ tát nam mô đưa tăng vương bồ tát đại bi đại nam mô địa tạng vương bồ tát ha ha ha mô